빵잉 습과 어? 습, 어? 습과 습과 개 너니? 어. 제마 너니? Anh có ăn không vậy? Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Double Wish Chúng ta có có em ạ có em. <laughs> hello chào đó mọi người à, một lần nữa chun rất là vui khi mà trở lại à, chương trình của hai anh double wish là anh kazu và anh shizuke ủa rồi à, mình đến đây làm gì đây lên <laughs> đây là thử thách món ăn thử thách món ăn hả dạ. bắt đầu Wow Thơm quá Ngon, <laughs> à, em biết ạ Biết rồi À biết rồi Biết đó được không ạ? À phải kia rồi, quên rồi Dạ, dạ, dạ NANI Anh có ăn không vậy? Ăn xúc xích rồi nhưng mà ý là anh có ăn cái món này không Shizuke on um, thịt gò ủa không phải không phải hả sai, sai rồi <laughs> dạ cái này là xúc xích gà hả ờ dạ. xúc xích gà sai rồi xúc xích heo anh ạ xúc xích heo hả butano sausage ra xúc xích heo à dở quá dạ ba hai một bắt đầu khuya lần muốn này lên. ủa nhiều lúc nha mà ngọt hay là mặn vậy trời không dám à, không làm được nha nghe biết muốn này ồ hình như Đây. là hay quá ha à. vậy là sai rồi tofu na tofu dạ đảo là tofu ờ anh này giỏi quá えほいほいなおおえああô biển ô mùi biển cái này thì quá là dễ dễ uhm, chắc là nhưng mà không biết có phải là cái này không chữ đầu thì nó đấy dạ. Bing! súp qua! súp, súp qua, súp qua! Sức quá! Nani? Phải Chê mà Không anh à, không à. có chè nào mà nó mặn vậy hết trơn Dạ Cũng mặn Cái này bảo đảm em với anh Kazu đúng Anh không đúng gì hết <laughs> anh nên nghĩ lại cái việc anh ở Việt Nam <laughs> anh nên nghĩ lại cái việc anh ở Việt Nam à, không không người á ngồi đấy ừ không cố hả? Ừ. cố hả? ừ hết giờ ừ. ừ ừ hay hay hay hay, hay. Ừ. chắc là cái món này rồi dạ chấm muối chấm muối ừ hả dạ. ấy dạ chấm ngâm ngầu tu không biết ăn quả mồm ừ. này ngầu <laughs> tu dạ. khác nhau dạ khác, khác nhau dạ dạ cái này là hay konnichiwa đúng rồi wow. rồi sao mà cái này nó xấu dữ vậy ta <laughs> cái trứng này chắc là không mua siêu thị đúng không nó không giống cái trứng luôn á nó nó sẹo à thấy ghê nhưng mà Jun biết nấu ăn à Jun biết chứ Jun biết nấu ờ. ăn nó ăn giỏi lắm á đừng giỡn <laughs> tại vì tôi nở một mình á nên Jun hay nấu ăn thì à, nói chung cũng biết nhiều món Việt Nam wow. không phải mỗi một bắt đầu ừ ủa đó 우와. Ừ. Ừ. Ừ. cái này món Việt Nam hả? 음. 음. Cái này món này chung chung quá à. Không có. À, tôi nghĩ là cua cải trắng xanh đó どうしてどうして大根ですねお好み焼きのベトナムの食べ物ねああ Không biết luôn à? À, biết không? Cái này là À, thật ra phở với hủ tiếu là một mà mọi người nên mọi người nó cũng hơi giống nhau đó. À, sau khi chơi xong mà 5 phần thì uh, phần thắng nghiêng về Kazu Kazu hả? À, tôi biết chứ, tôi biết nấu ờ. ăn, nó ăn giỏi lắm á, đừng giỡn Nói chung cũng biết nhiều món Việt Nam Không, thật ra mọi người ơi, cái này cũng khó mà nói được Không phải là cái gì hết trơn á, nhưng mà Món ăn Việt Nam của chúng ta rất là phong phú Làm sao mà mà Jun biết được hết được Biết nhiều món Việt Nam giỏi lắm á đừng giỡn à. thật ra đậu hũ thì ở nước nào cũng có anh à nên cái đó em cũng không tính đâu tụi mình quề nhé <laughs> người Việt Nam hoàn hảo còn anh thì không được cái gì hết luôn á không có không không không không hả bye <laughs> sayonara nói đùa thôi hẹn mọi người uh, tập tiếp theo của hai anh double wish nha yeah, dạ, cảm ơn hãy share và subscribe nha